trên viên đá xây ơi canh gì ơi em đây chưa chồng anh có biết không ơi canh gì ơi